Minh Toàn à, xin à, mến chào quý bà con cô bác Hôm nay à, Minh Toàn đang đến khu du lịch quốc tế Tuần Châu hay là còn gọi là bán đảo Tuần Châu Hôm nay Minh Toàn đến Tuần Châu để gửi những cái hình ảnh những cái video về Tuần Châu đến quý bà con cô bác giúp bà con cô bác có thể là nhìn một cái khám phá cái Tuần Châu một cái thực tế hơn à, khi mà bà con của bác chưa có dịp đến đây hoặc à, giúp bà con của bác đã đến đây rồi mà chưa đi hết được cái khu vực vườn chấu này à, để bà con của bác có thể hiểu thêm về cái uh, hòn đảo uh, du lịch quốc tế Phần Châu uh, của thành phố Hạ Long này nhé. Bây giờ uh, xin uh, mời bà con của bác hãy cùng Minh Toàn chúng ta đi uh, khám phá xung quanh cái Phần Châu này của Minh Toàn. Ạ. Bên thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang đứng tại cái ngã ba mà đường uh, trô vào ở trong uh, cảng uh, uh, vào trong uh, khu du lịch Tuần Châu của thuộc Hạ Long. Thì uh, đây là tại ngã ba và đi ra phía đường uh, ngoài xa xa, đây là cái đường đi ra đường uh, quốc lộ. Còn ở trong này là cái khu này là khu uh, du lịch của Tuần Châu và Minh Toàn bắt đầu là uh, đi vào khu du lịch ở đây từ đây mà ra ngoài cái ờ, trục đường quốc lộ thì nó mất khoảng hơn 1 km quý bà con cô bác ạ thì ở đây à, có cái đường đi thẳng này vào cái khu dân cư sống ở trong kia nhưng mà Minh Toàn thì không ờ, đi thẳng mà Minh Toàn sẽ ra trái ở đây để vào cái khu du lịch Tuần Châu quay lại những cái hình ảnh à, các cái video để gửi đến phục vụ quý bà con cô bác à, để mà theo dõi những video về Tuần Châu À, hay Hạ Long nói riêng và Việt Nam nói chung thì rất mong quý bà con của bác à, hãy nhấn nút đăng ký kênh để là người đầu tiên được theo dõi những video mới thú vị nhất và đồng thời nếu mà để được à, thông báo mỗi khi mà kênh có video thú vị thì à, quý bà con của bác hãy nhấn vào cái chuông biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên được à, thông báo đến quý bà con của bác mỗi khi kênh có video mới thú vị và xin phép quý bà con của bác là Minh Toàn à, đi vào ở đây đây quý bà con của bác có thể nhìn thấy đây bài thơ Hạ Long Đó. đây là khu vực biển mà như các à, bà con à, toàn thấy là treo cái biển là cấm tắm chắc là do bãi biển sâu à, nguy hiểm nên mà cấm bà con tắm ở đây đây có các cái tàu thuyền đánh bắt cá nheo đầu ở đây thôi bà con và quý bà con ờ, cô bác có thể cảm nhận được ờ, bây giờ không phải là mùa du lịch của ờ, Tuần Châu nhưng mà ở đây thì có các cái xe có các cái xe đi vào để tham quan Tuần Châu các xe ô tô này là chở các cái du khách mọi miền tổ quốc cũng như là quốc tế về với Tuần Châu ở trong tuần châu này thì à, khá là mát mẻ giúp bà con ạ bởi đây nó là một cái bán đảo à, bán đảo đây thì rất là có cả đồi núi rừng biển à, tuyến đường này cũng phía bên kia tuyến đường đang xây dựng đang xây dựng ở tuyến đường bên kia ở đây thì khu này mới mở ra là khu uh, trung tâm mua sắm hay sao ấy để mình toàn vào trong đấy để xem xem cái khu này nó là khu gì nhé để mến thưa quý bà con cô bác cách đây uh, mấy tháng mình toàn đi nhưng mà cái khu này là chưa mở ra thì đợt này mình toàn đi và thấy khu này khá là mới đây khu này đã là mới mới mở ra ở đây là bán các cái ờ, ồ ở đây là bán các cái mặt hàng nông sản của Việt Nam cho du khách giày dép rồi là các cái ờ, cà phê các mặt hàng nông sản cửa hàng mua sắm Việt Hưng cho bà con của bác có thể thấy các du khách quốc tế về với tuần châu và mua bán ở đây chủ yếu là các mặt hàng à, nông sản à, đồ gỗ mỹ nghệ khu này thì là mới mở ra thôi các bà con ạ ừ, à. và các xe đâu ở đây để cho bà con như là du khách chúng ta mua sắm khi mà ờ, những cái món quà lưu niệm khi về với tuần châu Đây, phía bên trong ờ, chứ không phải là cổng chính của Tuần Châu thì quý bà con của bác thấy các cái nhà xe đang đậu để chờ bà con của bác ờ, khi mà chúng ta du lịch tuần châu xong thì nhà xe sẽ đưa về mà trong này thì quý bà con của bác nhìn thấy cả vườn đây những khu này là chưa xây dựng gì mấy mới được à, mấy căn nhà có trên đường này đi thẳng à, ra kia không biết là đi về đâu chắc là cũng có sẽ có những đường ra trục đường chính như này đó và đây bên thưa quý bà con của bác có những cái căn à, nhà rất là đồ sộ hàng trang như thế này đây mình toàn là ờ, xin phép vào đây để ghi lại một số cái hình ảnh ở ờ, đây là những cái căn biệt thự phải nói là biệt thự ờ, rất là đẹp ở trong khu đất này và đây là một con ờ, cano du lịch con tàu du lịch nhưng mà chắc là tàu này vào vào mùa du lịch thì mới chạy còn bây giờ không phải mùa du lịch thì đang vắng bản ở đấy thôi và đây là cái khu biển rất là đẹp bà con Đây, các cái căn ờ, biệt thự này biệt thự này chắc cũng không phải ít tiền đâu đây, có một số cái ờ, đường đi để ra bãi tắm ở đây đây mình toàn thử đi ra xem ờ, cái bãi tắm ở phía ngoài này xem đây bà con cũng toàn đi nhé đây là cây xưa cây xưa tắm. đây ở đây có cái bãi biển à, khá là đẹp và sạch sẽ các bà con ạ wow tuyến đường khá là đẹp sạch sẽ biển khá là mát trong xanh mát mẻ bà con của bác có thể nhìn thấy được ở biển Tuần Châu à, bãi biển này là cũng mới hình thành đấy thôi quý bà con ạ à, trước đây thì bãi biển này chưa có đẹp như này đâu mà khu à, biệt thự này xây lên thì có những bãi biển đẹp như thế này còn bãi biển, biển chính của ở nó là ở phía trong kia đây là các anh mà đang chăm sóc cây cây dừa trong này trồng rất là nhiều dừa như quý bà con của bác có thể thấy là các vùng đất này là đang có đang được quy hoạch hết rồi bây giờ khu này khá là đẹp quý bà con ạ về ờ, mùa du lịch thì ờ, chắc hẳn khu này rất là nhộn nhịp và đông đúc đây người ta cũng đang lấp biển để mà tạo ra những cái bãi tắm có các cái cô chú anh chị là đang chăm sóc cây xanh đây là cái khu mà người ta đang xây dựng để tạo ra biển bãi biển các cái căn ờ, căn biệt thự và các căn nhà này thì ờ, vẫn như thế cách đây mấy tháng mình toàn đi thì ờ, vẫn thấy như thế này đang xây dựng như thế này và bây giờ cũng đang xây dựng chưa hoàn thiện đây là cái khu khách sạn nhà hàng Đấy, đường lên các khu khách sạn nhà hàng đây, ở đây cũng đang xây dựng rất là nhiều các đường lên núi lên ấy nghe rất là đẹp nhìn rất là đẹp Đấy, cây xanh hai bên luôn cỏ hai bên cây xanh mọc um tùm à, chúng ta đang à, lưu thông ở trong cái à, bán đảo à, Tuần Châu bán đảo du lịch của Tuần Châu và trong cái bán đảo này thì à, đây cũng là cái trung tâm chính một trong những cái trung tâm chính ở quý bà con đây người ta đang xây những cái tảng đá rất là cầu kỳ như thế này cái này là thác thác nhân tạo quý bà con và có cái đường lên rất là đẹp ngày xưa mai ăn tiêm thì ở, ở ngoài biển nhưng và lên rừng là bị đầy nhưng bây giờ lên rừng xuống biển là phải là những cái người mà thực sự có tiền mới mới ở được quý bà con ạ ở ờ, đây là một cái cái khu ờ, nhà rất là đẹp đây là cái câu lạc bộ cá heo hải cầu và sư tử biển là trình diễn đấy và chúng ta vào trong những cái khu này là chúng ta phải mua vé để vào tham quan và xem biểu diễn uh, ờ, quý bà con cô bác ạ ở đây thì ờ, khi mà ờ, chúng ta vào đây chúng ta phải đến cái quầy mua vé này Đấy. chúng ta mua vé chúng ta vào ở Tuần Châu này thì lại có có một cái đặc điểm mà giống như ở Đà Nẵng tức là wifi để là miễn phí Đấy, wifi miễn phí luôn đây tuần châu Bắc ờ, mình toàn ờ, xin phép để ờ, dừng chụp chụp một cái ảnh ở đây các cái uh, căn nhà thật là đồ số và khang trang Đấy, quý bà con của bác cũng có thể nhìn thấy được là ở đây chúng ta cũng có thể à, nhìn thấy được là các cái xe mà đưa du khách về tham quan tuần châu mặc dù à, thời thời tiết ngày hôm nay cũng khá là xe lạnh rồi và cũng không phải là mùa du lịch này thì cũng đang xây dựng và ừ, rất là đẹp có vòi phun nước ở đây thì nó là trung tâm nên người ta mở cái vòi phun nước này chứ còn vòi phun nước này thì bây giờ cũng ít ờ, ít để cho vòi phun nước lắm ấy. đây đây là nếu mà chúng ta đi ờ, bến phà tuần châu cát bà tuần châu cát bà là chúng ta vào đây để chúng ta đi còn đi thẳng xuống dưới khu này cũng là một uh, bãi biển tắm nữa. khi mà chúng ta đi vào tuần châu ờ, đi vào cảng thì chúng ta vào cái quầy ờ, hành khách kia xong rồi chúng ta mua vé chúng ta vào cái khu này để ờ, chúng ta đi ra Vịnh và đi Vịnh Hạ Long và đi ra các cái điểm du lịch ở đây là mình toàn đang đi phía ngoài của ờ, đã phát vé quý bà con ạ đây và sau khi mua vé thì chúng ta lên những con tàu này để chúng ta ra ngoài Vinh anh ơi những những tàu này là ra ngoài Vịnh Hạ Long à anh Vịnh Hạ Long với đảo Cát Bà Dạ Dạ Vâng Vâng em cảm ơn anh nhé Dạ À tức là đi Cát Bà là đi đi sang phiên kia Dạ Dạ Dạ vâng ạ vâng em cảm ơn anh dạ dạ tức là khi mà chúng ta đi cát bà là chúng ta đi ờ, đối diện sang phía bên kia âu tàu để chúng ta sang cát bà còn lại là bên này là chúng ta đi ra, ra vĩnh đây đây là các cái con tàu mà Ờ, chờ du khách để lên và du khách cũng có thể là ngồi ở dưới uh, dưới uh, khoang khách cũng có thể ngồi ở trên bong tàu để uống uh, nước để uh, ngắm cảnh đây con tàu này rất đẹp đây là các cái du khách của quốc tế mà về với Tuần Châu Ờ, video này ờ, Minh Toàn ờ, xin phép dừng ở đây để Minh Toàn đi thẳng ra cái khu ngoài kia Minh Toàn quay lại những cái hình ảnh gửi đến quý bà con cô bác Cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi video này à, Hy vọng quý bà con cô bác hay ủng, hay ủng hộ kênh bằng cách là nhấn nút đăng ký để ừ, được là người đầu tiên theo dõi những video mới nhất về Hạ Long nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung Xin chào quý bà con cô bác và hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những video tiếp theo ¡Suscríbete al